Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mãi ra sao Dù xa lao dù ra sao Thì anh vẫn luôn có có một người luôn Bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt nhau hay chẳng sao Tình yêu anh dù không mấy lại lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới bài lúc em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em anh trông thấy bao bông hoa trên đời anh không thấy người nào xinh hơn em vì anh yêu tròn đôi mắt này yêu tròn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mãi ra sao Dù xa lao dù ra sao Thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới bởi lúc em rời xa chốn đây em giận anh và em ơi điều anh biết là năm khi xa và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới bơi lúc em rời xa chốn đây em giận anh và em ơi điều xinh hơn em vì anh yêu trọn đôi mắt này yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em